chính hiệu cô mười mỏ ba chính hiệu cô mười thanh giá hồi cùng nương xanh ngắt núi đồi hùng vĩ trên đền đồng cuồng tổ khí trung định trăng mặt nước gành ngã mặt nước gành ngang chánh vênh in bóng núi đồi bao la tin cô mới vào xã hậu cần việc trong ngoài cần mẫn sớm trưa mong bà cô coi sóc cát thanh toàn nhờ tay cô bé thông già thêm xanh giữa giờ tí hiên hình bé lái vượt lên gành thác cài thác con thác chèm bắt nhịp hò khoan ý trai hút con sang tân ni ám bảo hà nón tu lờ lắng hoa đùng đình đàn ngũ âm tăng tình đình tăng đêm thành mắc phong dương ngàn tỷ cành cây mặc vóng nép mình bên hoa đây rừng già ma thiêng nước đồng đầy sương mù trên đỉnh non cao trên non cao có tâm là tới được vì đường trông gai muốn lối hiểm nghèo vì thương thanh đồng cô đâu có quán đường xa ý, ý, ý. dù phong ba cô cũng về hôm nay cô về đền đây giá ngự cho thanh đồng thỏa đối chờ mong như đêm đen gặp mừng áng trời hồng đồ này mâu mâu ban đồ gì nay cứ dâng nhang miệng niệm từ bi ý à, à, à. sông ai thấp hoa bên lầu một bầu son sắc tốt tươi rượm ràng trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa ý à. trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa cô bé nó đúc vào ra sớm chiều gió mây nắng chiều lưng đeo đón chân hai sao đi qua đèo sớm mai thơm thơm rau sắc củ mài ý à, à, à. ơi đừng lo dối núi cao mà núi mây càng trời đừng lo dối vui vui về hội muôn cô bé về đèn đây muôn cao trên sương trắng tối linh hài hoang của sao trên khắp nơi chim oanh líu lô rộn ràng cất tiếng ca vang tây quy về bạc rừng bạc đem cho trăm ngò giàu sang đời đời muốn đem cho trăm ngò đời đời giàu sang tiên cô này sáng trần càng bàn sông vang tiếng cổng đưa non biết bao thành đồng đi đông thật là đông biết bao nhiêu thành đồng đi đông cao bóng tuổi táo dâu bánh liêu liêu vải thiêu tranh nghiệt chơi một bầu phong nguyện vô biên lên ngàn hai quả đào tin đem về trên ngàn xanh cam quýt sung xuê ý à, à, à, à. lo cho mọi nhà ai tâm thành cố sẽ cho trao cho đời ấm no cho buồn cho bán nơi gần xa gần xa ai biết cô bé ngàn tội linh chân thủy nam tới đông gieo mầm nhân nghi nói cầu vinh hoa đẹp như sao đầu ngất ngà nhìn trăng rằm tháng nắng như là sao mai cô đẹp như tố nữ trang đài ý à, à, à. và bò thắm tươi chim ngôi liêu lo rộn ràng cất tiếng ca vang hoa thiên lý tuổi vừa đôi ba đủ tầm xuân đang ngao ngán chờ anh thoảng nghĩ đứa là đó hoa dài ý à. cho buôn cho bán lộc gần lộc xa thứ nhất cô ban cho lộc hoa thứ nhì tưới lộc cỏ thứ ba ban lộc tiền về đến đây cô cho nhiều cô ban cho dài nước sắc kiêu bông lòng cho nhiều năm ngoái năm xưa họ nguyên con đi nhà khói phụng thờ ba mươi mùng một mười tư hôm rằm ba mươi mùng một ngày dăm mười tư non mát được ca hát véo có ngon suối sâu đừng chảy về đâu đồi núi bao xa rừng phủ răng mờ từng thanh đồng cô loan sáng về đây trên ngàn gió con rung cây cất cao tiếng hát từ ngàn xanh về đây cất cao tiếng hát từ ngàn xanh về đây nhờ tay cô bé không già thêm xanh giữa giờ tí hiện hình cô bé lại vượt lên gành thác cái thác con thác chèm bắt nhịp hò hoan ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý giác dạ. hồi cung